hồi đó tao nói với mày rồi là mày à, nghĩ mày thương nó thì mày cưới còn không thương nó mày đừng có cưới mà tại sao bây giờ mày cưới rồi mày cãi nhau với nó nó tao nói là nó là cái tuổi không có hạp nó mày mày cưới làm gì giờ mày cười mày nhăn nó em nghe cái câu nói đó là em nghĩ là mẹ nói là cái tuổi không hạp mà tại sao cưới cái em mới tức cấp đó là em có giận nha kỳ đó nó giận là nó đi mấy năm à, cuối cùng là ừ, em làm dâu mấy... được 11 năm ừ. mà nhưng thật sự là em làm dâu có 5 năm thôi em đi 6 năm em suy nghĩ làm sao để em đi về có khi nào mà chồng mình giết mình không cho nên em không đủ can đảm đi về lúc đó là đứa bé nhỏ là mới có hai mấy tháng chưa được ba chục tháng nữa trời ơi nó khóc nửa đêm á mà vừa ấm để xuống là bắt đầu mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi là trời ơi khóc không biết bao nhiêu mà nói nó con dâu đi 6 năm chứ cô khóc mà không biết bao nhiêu nước mắt hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không cô cũng uh, có cái không hợp nhau tại vì mẹ chồng nàng dâu thì thế nào cũng phải có gia chạm dạ, nhiều ít phải không con như ờ, thí dụ như mình thì cháu ít dạ. con cũng ít và giờ cháu cũng ít thì mình dạ. cưng dữ lắm cưng thì cái chị này thì chưa đánh thế mà đút ăn mà không hả họng là nó đánh giờ mình thì nóng ruột mình la cái nói mẹ để con dạy vậy hả con đánh nó mẹ binh đánh cái mẹ binh rồi sao con dạy được nói ai không cho mẹ quýnh mà trời quýnh nhẹ nhẹ tôi nghiệp nó đau này kia nọ rồi mỗi lần vợ chồng gây lộn hay gì đó thì mẹ binh ai bên dâu la ăn trai hãy mà nói là nghe tiếng nó he mà nó la với vợ nó hơi lớn lớn ha là cô la ăn trai cô à chứ không có lan dâu nhiều khi cãi nhau á là mẹ buồn mà nhưng mẹ buồn mẹ cũng ít có nói lắm mẹ để trong bụng á rồi mẹ gầu mẹ lo có bao giờ mà em giận mẹ hay giận ba hay giận chồng gì đó rồi em muốn về nhà em chưa có có một lần đợt đó là em đi làm nó đi theo mẹ đi làm à, làm gạch á chồng không cho chồng kêu ở nhà mà nhưng cuối cùng cũng đi làm thì sau rồi có một bữa đó là đi theo ghe gạch mà nhưng về thì à, em không có về nhà em ở qua đêm một đêm về bước vô nhà thì chồng nhăn cãi mẹ mới vô mới nói một câu nói với chồng mà nhưng em nghĩ là mẹ nói em chứ không phải là nói với chồng trong cái sự hiểu lầm mẹ mới nói một câu là hồi đó tao nói với mày rồi là mày à, nghĩ mày thương nó thì mày cưới còn không thương nó mày đừng có cưới mà tại sao bây giờ mày cưới rồi mày cãi nhau với nó nó tao nói là nó là cái tuổi không có hạp nó mày mày cưới làm gì giờ mày cười mày nhăn nó em nghe cái câu nói đó là em nghĩ là mẹ nói là cái tuổi không hợp mà tại sao cưới cái em mới tức lúc đó là em có giận nè kỳ đó nó giận là nó đi mấy năm à, cuối cùng là ừ, em làm dâu mấy... được 11 năm ừ. mà nhưng thật sự là em làm dâu có 5 năm thôi em đi 6 năm 6 năm mới trở về em mới về tháng này hai tháng mấy ừ. tức là chỉ có câu nói như thế ừ. dạ rồi em đi 6 năm biền biệt luôn dạ em đi 6 năm như vậy em để con nhà cho mẹ chồng nuôi luôn dạ Những cấp đó em đi em có tính là ẩm hai đứa con đi theo mà nhưng đó là chồng em đang bị thương mà em suy nghĩ là con á thì mẹ không ai bỏ hết á đâu có ai bỏ con mình đâu em đi em dày dò lắm một thời gian cỡ hai năm trời em không làm gì hết lúc em có nhớ con nhiều không dạ có mà nhưng em không điện về có lúc nào em nằm em nhớ con em nhớ mẹ chồng em nhớ chồng em không em đi đâu em cũng kể với người ta là em có bà vợ chồng rất là thương con dâu mẹ chồng là rất là sang trọng này kia em đi đâu em cũng kể với người ta hết mà nhưng em suy nghĩ làm sao để em đi về nếu như mình đi về á là giống như trong phim á có khi nào mà chồng mình giết mình không cho nên em không đủ can đảm đi về ở lúc đó gia đình Rồi. sao cô lúc đó là hụt hẫng lắm chứ Linh lúc đó cô xuống sắc cái lắm luôn mà trong khi hai đứa cháu nội thì nó quá nhỏ lúc đó đứa bé nhỏ là mới có hai mấy tháng chưa được ba chục tháng nữa trời ơi nó khóc nửa đêm á mà vừa ấm để xuống là bắt đầu mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi là trời ơi khóc không biết bao nhiêu mà nói nó con dâu đi 6 năm chứ cô khóc mà không biết biết bao nhiêu nước mắt không chỉ nổi một chút luôn. hiểu lầm thôi chỉ vì một cái câu nói nào đó mà đưa một người phụ nữ đi quá xa dạ yeah. thì tôi đó, tôi cô... nó ngay nó về con dâu về là cũng nhờ chị hai đó là chị chồng đó đó mà cô hai thì thương hai đứa cháu lắm thành ra cũng kêu ờ, con dâu về hoài à nói em về đi mẹ dễ lắm mẹ để mẹ chị nói chuyện với mẹ mẹ không có la đâu em sợ rồi tới chừng nó về thì mừng dữ lắm mừng chú quyền linh nó thấy cái nó ngày về, về thì sao gặp ai đầu tiên ngày về thì em cũng tính là năm nay em chưa về đâu em tính là năm tới em mới có về bữa đó vô tình thôi em ở bên đi qua thăm chị hai thì lúc đó thì chị em ngồi nói chuyện thì vô tình mẹ nhắn tin là nói chuyện với chị hai là mẹ bệnh nó chị hai mới khóc chị hai mới nói là đi về thăm mẹ rồi em mới nói với chị hai là chị cứ về đi thì em không về đâu em sợ lắm cái chị mới kêu hoài thì lúc đó mới về thì bữa đó em nhớ ông làm là về tới nhà hình như một, là 12 một, một giờ rưỡi một, một giờ, giờ rưỡi khuya lúc đó khuya rồi mẹ khuya. điện ừ. về chạy cỡ khoảng còn hai cây số nữa gần xe lại không chịu đi về chị nó mới tới đây rồi mà không về đi đâu cái về cái chạy về tới cửa nhà không vô nhà đứng ở ngoài em đứng, đứng ngoài cửa, cửa nhà rồi, đứng sao? trước cửa nhà rồi vẫn không muốn vô không dám vô đứng ngoài gung lắm thủ dò chạy nữa rồi nó cái đó. chị mới hỏi một câu là mày về tới đây à sao mày không vô đi cái mẹ mới hỏi mày nói chuyện với ai vậy cái nói con dâu bà trai hỏi cái mẹ mới hỏi con dâu nào cái nói là con giàu cái mẹ mới nói sao không nó không vô đi nó còn đứng đó nữa cái chị hai mới trả lời là nó sợ chết đó. thì khi mở cửa vô bước vô em không ngờ mẹ tỏ ra một cái thái độ còn hơn là mẹ ruột của em nữa em mới vừa bước vô thì mẹ ào ra mẹ khóc mẹ dạ, khóc rồi mẹ ôm em nữa em cứ suy nghĩ là lúc em đi thì cái tình thương mẹ ruột em không có như vậy thì khi em về em được mẹ chồng ôm như vậy em thấy rất là ấm áp mẹ nói là già dạ ơi sao con bỏ mẹ thiệt hả con không về với mẹ lúc đó em em vừa khóc mà em vừa run chồng em thì đang ở trong nhà vệ sinh á chồng nghe nghe mẹ khóc đi ra chồng em nói một câu tôi tưởng cái chuyện gì tới tưởng ai chết không chứ khi em quay ngang em gặp chồng em rất là sợ em không biết cái gì nó xảy ra nhưng thật sự em về không có giống như tưởng tượng em nghĩ mẹ chồng ba chồng cả các chú dượng này kia ai cũng mừng khi em quay về lúc đó cô sao cô ờ thấy nó về cô mừng dữ lắm mừng mình cũng không có ngờ mà nó về mà mình sẽ ôm nó vậy nhưng mà sao tự nhiên thấy nó bước vô cửa cái sao mà cảm xúc mình nó dâng tràn lên là mình muốn ôm nó mình sau mấy năm trời mà mình nhung nhớ nó mình nhớ nó mà mình ôm nó mà hung mà nghĩ như nó là con của mình luôn rồi đó thấy mẹ ừ. chồng thương em đến mức như vậy không dạ chồng thấy cả nhà thương em vậy và bây giờ có lẽ tất cả mọi tha thứ cho em rồi hôm nay thì chồng em cũng có đôi lời gửi đến em dạ anh sẽ đọc cái lá thư này biết mẹ và vợ tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu con cũng hơi bất ngờ nhưng lại vui bỗng dưng hai người có cơ hội lên sóng truyền hình có thể chia sẻ với nhau những khúc mắc trong cuộc sống mẹ ơi Bao nhiêu năm qua mẹ đã vất vả quá rồi Hy sinh cho gia đình con Hôm nay thông qua chương trình Con muốn cảm ơn mẹ nhiều lắm Những điều mà mẹ đã làm cho con Cho vợ con Và cho con của con Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé Bớt lo nhiều đi Để cuộc sống còn lâu dài với con với cháu nữa Còn vợ Em á Là đàn dâu siêng năng thiệt Anh đôi khi còn cọc tính Hơi ham vui với bạn bè Làm em phải khổ tâm và vợ chồng nhiều lúc mâu thuẫn khiến gia đình không có hạnh phúc 6 năm trôi qua là cả một cái nỗi buồn với anh không thể nào anh quên được anh hứa anh cũng sẽ sửa đổi sau 6 năm suy nghĩ và mong rằng em với anh cùng vượt qua sóng gió quên đi tất cả những cái điều đã xảy ra để yêu thương nhau nhiều hơn để chăm sóc cho con nhiều hơn anh mong rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ mãi mãi như vậy nhé em cảm nhận thế nào về những lời của ông xã em chia sẻ lúc trước thì chồng em á thì tánh cũng cọc và thích giao lưu với bạn bè thích nhậu cái sự quan tâm đối với vợ thì cũng có mà nhưng để trong bụng còn người vợ nào thì cũng thích chồng mình có cái sự quan tâm và thố lộ ra đó thì chồng em nói như vậy thì em mong rằng chồng em nói là ừ sau này là để hai chồng cùng vượt lên để lo cho con và lo cho mẹ sau này bây giờ cái người mà em cần xin lỗi và cái người mà em cần nói nhiều nhất đó là mẹ chồng của em đó dạ hãy ôm mẹ thật chặt và nói tất cả những gì mà mình muốn nói với mẹ chồng trong ngày hôm nay cho con nói một lời là thành thật con xin lỗi mẹ và kèm theo một câu nói không chỉ xin lỗi mẹ không mà xin lỗi là bà nội chồng và ba chồng trong một phút chốc con suy nghĩ không đúng đắn bồng bột mà con bỏ đi suốt 6 năm trời để những gánh nặng cho ba mẹ lo hết con hứa con sẽ về làm lại cuộc đời và sẽ cùng chồng con vượt qua những khó khăn để cho mẹ bớt những cái gánh nặng mong mẹ đừng có suy nghĩ bận tâm nhiều quá ôm mẹ đi nè con xin lỗi mẹ ừ. mẹ nói gì với con dâu đi muốn con dâu điều gì à, bây giờ mẹ nghe con nói là mẹ tin là con sẽ làm được dạ yeah. À thôi sóng gió đã qua hết rồi hãy sống hạnh phúc sống vì hai đứa con sống vì ba mẹ sống vì gia đình nhé cháu cảm ơn chú Huyền Linh và chị Lê Lộc và các chị khán giả chương trình nhân cái chương trình này để cho em bày tỏ những cái tâm sự của em và những cái lời xin lỗi của em đến với gia đình của em